đó là Duy Nguyễn đã làm một cái chùm à, series về à, thẻ tín dụng đây là một cái thể loại mà kiến thức thực tế mà các bạn rất khó rất khó không ai dạy bạn đâu đó các bạn à, tối ngày bạn vô nhắn tin anh Duy Nguyễn này nọ kia làm cho em thẻ tín dụng tính tất cả những kiến thức thực tế nhưng mà trong khi Duy Nguyễn làm xong đó mấy bạn không có xe mấy bạn không có cho người nhà các bạn coi các bạn không có đem tuyên truyền cho mọi người nó làm cho cái hành trình trở nên nút vàng của Duy nó chậm quá cái đó là Duy không thích cái đó nói thiệt á làm video tóc hay chém gió cũng được chia sẻ kiến thức cũng được tất cả mọi thứ nói thật với bạn trên cương vị của Di là giám đốc công ty BBT một công ty đầu ngành về lĩnh vực gym và bổ sung beauty top one ok thì à, có lẽ là Di sẽ không có dành thời gian để làm những cái thể loại mà giống như là blogger rồi đâu nhưng mà vì sao vì các bạn vì được các bạn fan thân yêu Di Nguyễn biết rằng Di Nguyễn có ngày hôm nay á, là nhờ các bạn fan nên Di Nguyễn muốn làm một cái gì đó trả lại cho các bạn fan cái dư âm của tháng cô hồn vẫn còn tới ngày hôm nay đó trong ngày hôm nay là Di Nguyễn à, nó thật sự năm nay là Di Nguyễn lỗ mấy chục tỷ thì à, cái nguyên nhân là tệp như thế nào thì à, các bạn à, chờ đi chứ Nguyễn sẽ chia sẻ sau à, công việc của công ty rất là bận rộn hàng hóa về liên tục có những cái phốt trong ngành logistics nữa nó thì tất cả tập thể nhân viên của công ty tôi á, 50 thằng ký hợp đồng chính thức dàn đóng đứa không chính thức nữa ngồi làm quần quật này nọ đại lý xúc đơn hàng này nọ kia năm sáu bảy chục thằng đại lý nổi hàng em đi chưa tiền em tới chưa rồi có hỏi bành não luôn đó nên lúc đó đó là duy mới, mới ờ, tính làm một cái hệ thống quản lý mới về đại lý nhưng mà chưa chia sẻ được nói vậy thôi rồi trên ờ, bàn của duy đây á là cái bánh trung thu bánh trung thu này là cái bánh trung thu là con bồ con bồ nhỏ của thằng media nó làm nó tặng anh con bồ nhỏ của thằng media nó nói là đây là tình cảm bồ của em đối với anh nhưng mà thông qua em đưa cho anh anh ăn giùm em để cho bớt liên nó nó tặng bánh cho cho sếp nó mà nó nói ăn cho bớt liên đó thì mấy em thấy làm sao nhưng mà này nhiệt tình lắm được cái này nhiệt tình nó từ sáng là nó nó gặp anh nó, nó tặng rồi đó nó thôi tao uống libo rồi tôi uống ao clip rồi tao không ăn được để chút xíu tập xong tao, tao review video tao ăn xong rồi nãy anh review video bên kia nó cầm qua đường lần nữa đường lần nữa anh quên xong qua quý gia đường lần nữa tới hòn quay cái nó đem từ ngoài đây vô lần nữa bây giờ có hai vấn đề một là nó nó nó, nó thương mình thiệt nó cho mình ăn bánh hai là nó muốn anh quảng cáo giùm bánh trong bồ nó các bạn comment coi đó ý đồ nào rồi tiếp tục quay tới thẻ tín dụng yes cái công sức của anh Duy Nguyễn á, làm biết bao nhiêu video về thẻ tín dụng đó nhưng mà xã hội nó chưa thấm hay sao bạn ơi nó vẫn còn có những cái đứa mà nó khùng khùng nó bị khờ khờ nó bị dụ sao đó nó bị dụ đây tiện có một cái phốt rất lớn mà Duy Nguyễn không tiện nói tên nhưng mà cái phốt này cho là chỉ đại diện thôi nó chỉ đại diện cho cái cách làm ăn ma muốn cho cách làm ăn đủ dối trá trong của một cái xã hội đảo điên ờ, ờ. đương nhiên sale á là phải chạy lên số thì có nhỏ sale kia nó dùng nhan sắc của nó dùng số đo ba dòng nảy nở này rồi dùng miệng lưỡi đó tối về nhắn tin zalo thì thầm cho khách gì đó abc không biết và con trai thì ngược lại dùng sức hút 18 triệu này nọ kia nhớ nha 18 triệu còn triệu 8 đó thì ờ, giá nào cũng có hết dùng sức hút này nọ kia những lời mỹ nam mật ngọt có đường những lời của con trọng thủy đúng không những lời của con lão bố đâu nó đi rủ rê mà tỉ tê với khách nữ vô trong phòng gym tập đó để nó bán gói bt cho con nhỏ đó mà cái gói bt đâu có rẻ đâu bạn gói bt nào nó trên 50 triệu không à tôi nói thiệt với bạn gói nhỏ là cái cá hôi lông cá thanh long tụi nó không có làm đâu nó làm làm cá bự cá phải trên 50 triệu mà trên 50 triệu thì con con, con khách này này nó làm gì nó có tiền đủ 50 triệu yes. đúng không nó không thể nào nó đủ 50 triệu cả xong cái nó gạo qua gì à, mà gạo qua cái này mới hài nè gạo qua vay nợ để để mướn pt con thấy được cuộc đời nó chó má chưa mấy em tiền ăn còn có nữa nó dụ con người ta vay nợ để mướn pt bây giờ mà hỏi trong bbt có không luôn thề cũng có bbt cũng có cái màn vay nợ đó đó cái màn vay nợ nhưng mà cái màn vay nợ là để cho có để thôi chút tôi nói chuyện bbt sao nhưng mà giờ tôi nói là cái cách làm ăn và cái cách lừa đảo của một cái xã hội nó dẫn tới cho cái việc mà gọi là sau này có nước chém lộn thôi chứ không còn cái gì giải quyết được hết đó quay lại nó dụ con nhỏ này tức là cái thằng bt này nó dụ con nhỏ đó đó là là, là giờ thôi đi mượn nợ ngân hàng đi để để để để gọi là đóng tiền cho em dạy chị hay chị hay anh dạy em gì đó không biết rồi có xào trẻ gì không thì không biết đó mà đại loại là giờ vậy thôi về chị, chị, ờ, chị chuẩn bị hồ sơ đi đúng không chị chuẩn bị hồ sơ đi để cho em nộp lên ngân hàng nó rồi ngân hàng nó duyệt cho chị rồi em bảo đảm là tới ngày mà nó có thẻ đó chị quẹt phát một thôi là hợp đồng chị nó ấy đó bảo hành trăm phần trăm luôn rồi nhưng mà bây giờ để làm được cái chuyện đó đó thôi chị đặt cọc cho em trước 5 triệu đi để làm chi để em dạy đỡ dạy bữa để em đợi dạy đỡ dạy bữa chứ còn cái, cái, cái ngân hàng nó duyệt tới từng lận từng lận hoặc là 10 bữa lận ờ mà nghe cũng có lý mày đâu mới về mà rút về mà lấy mẹ nó 10 triệu ra đưa cho thằng bt luôn xong rồi đưa hợp đồng chứng minh dân này nọ kẹp kẹp kẹp các kiểu đưa nộp ngân hàng má ngu vậy mà cũng sống được nó hay chứ ta anh làm bao nhiêu cái video nó là cuộc đời này sống đừng lừa ai hết đừng để tao lừa mình đó vậy mà con nhỏ đó nó chịu mày tao cũng lại độ lầy luôn mà không phải là một đứa tức là cái một đứa là anh, anh kể cho tụi em hiểu thôi ở ngoài sòi nó có hằng hà xa số tức là mấy thằng nghèo mà đú á đó ví dụ là sao tự nhiên cái mẹ tự nhiên hạn cho mượn tiền luôn hả ta nghe thích không mày thích không tự nhiên giờ có con nào nó cho mày mượn tiền mà thích không ơ mới cho mượn 40 triệu 50 triệu mà không cần con ngủ dưới chân thích đâu. yes. thích không thích đi làm lương ba cọc ba đồng luôn làm lễ tân tiếp tân cho ba nhà hàng rồi tối phải đi thêm ba này nọ kia này nọ đưa mời ờ, gì đậu phộng ờ, gì đó Ơ, xong rồi giờ nghe nghe nó mượn hàng cho được 50 triệu để thuê BT kia dính bẫy liền oh, nhưng mà cũng đâu có gì đâu cái bẫy nó chưa nằm ở đó mà cái bẫy nó nằm ở phần sau nè rốt cuộc ngân hàng nó trả hồ sơ đó mà không đủ điều kiện vay xong rồi cái quay lại thôi chứ em em em bây giờ ngân hàng nó trả hồ sơ chị rồi hả thôi vậy chị ờ, chị thông cảm đi ngân hàng trả hồ sơ chị rồi chị về chị lấy 40 triệu ra chị lấy 40 triệu còn lại đi rồi em ờ, chị chị đưa cho em đi rồi mình làm tiếp hợp đồng mà con nhỏ này khổ nó không có được 40 triệu nó tới nó gặp Duy Nguyễn nó nó giờ hỏi Duy Nguyễn cho mượn đi mượn khỉ gì mà cho phòng tao tập luôn đi mượn gì đâu mới ngu như mày sao cứu <laughs> khổ vậy đó ừ rồi cuối cùng cãi lộn cái lộn cái gì đáng lẽ như cái chỗ kia làm ăn đàng hoàng nha thì nó trả lại cho con nhỏ này 10 triệu mẹ đi coi như cái cây này mình không giúp được khách hàng thì thôi trả nó 10 triệu đi không trả 10 triệu bây giờ 10 triệu dạy 3 buổi rồi giờ à, bây giờ con gói thấp là gói 10 triệu à, gói 10 triệu BT dạy được 10 bữa ví dụ vậy dạy được 10 bữa còn cái gói 50 triệu là dạy à, nhiều hơn nó trăm bữa hay là trăm hai chục bữa đó càng càng về sau nó càng mắc Ôi lộn xin lỗi càng về sau thì cái phí từng buổi đó nó càng rẻ thì đâm ra bây giờ cái thằng đó nó gài nhỏ này vô thế giờ mày xài hết 10 triệu luôn hợp đồng mày bị hủy mày sạch 10 triệu trong khi có 10 triệu mắc trả không trả bỏ nghỉ xù à, đó là cái thứ nhất nha cái thứ hai á, là mấy ông nội mà thu gói tập 3 năm á xong rồi dọn nhà đi trong đêm á trời nó cơ nó kêu xe tải tới bộ bốn năm xe luôn máy tháp bụp bụp bụp bụp giờ trong đêm sáng dậy đóng cửa cha học bà đậu đi kiếm thằng kia nó kiện đòi thưa kiện cũng khỉ khô với kiện việt nam phải mỹ đế đâu kiện đó thì cái điều đó thể hiện là cái gì đúng không cũng là thẻ tín dụng đó bây giờ thẻ tín dụng nó lan lỏi trong từng đời sống đúng không các bạn có kiến thức về thể dụng thì bạn sống còn bạn không có kiến thức về thể dụng bạn ngu thì bạn chết đúng không bây giờ mình đưa cái đầu ra ngu á thì kiểu gì nó trả bào nó trả lừa mà, mà cái ngành game cái ngành game á cái ngành sale của game á nó chỉ là đại diện cho những cái ngành sale khác thôi thiếu gì những ngành sale khác nó cũng có cách làm việc nó mô tiếp ni chang nhau đúng không mà trong khi anh Duy Nguyễn làm rất là nhiều video nó chia sẻ các bạn về những kiến thức rất là thực tiễn về thể dụng đừng để cho nó dính bảy lãi đừng để dính bảy nạo đừng để dính này dính kia đồng tiền quản lý control đồng tiền nó phải hợp lý đó nó phải hợp lý nó phải chính xác thì mình mới có của mới có tiền được còn quản lý trong tiền vậy nghe nó mượn tiền khoái quá mà tự nhiên đi mượn tiền thôi bt thôi thua luôn dẹp đi cái đó hình thức lợi dụng lẫn nhau thôi đúng không bởi vậy bbt ngân hàng kia lợi chào đặt cho có thôi chứ cũng chả có bao giờ ham hố mà tư vấn như khách hàng vô mấy cái đó làm gì cả thà mấy thằng vip á thì nó đã có thể anh dụng bà rồi anh nói đúng không em đúng không thí dụ mày vip như tao thì đã có thể anh dụng rồi có cần gì tao phải chạy tới cái chỗ đó tao làm dịch vụ đó rồi nó đăng ký thẻ cho anh nghe nó ảo tung chảo vậy đó vậy mà dính vô mà dính vô thì thằng kia ví dụ như nó gài người ta vô cái cây đó đi rồi nó nó, nó trả lại thì cũng được nó trả lại thì cũng được nhưng mà con cái tại sao mà tự nhiên cái nó, cái ngân hàng nó đã fail rồi mà thằng khứa là nó không trả 10 triệu cho nhỏ này luôn đó nó dẫn tới kiện tụng phốt phiết này nọ trong ngành game bấy nhầy hết ngành game năm nay nhiều phốt lắm nó lúc đầu á phốt đó thì um, Ờ, cái thằng bt nó dạy nhỏ nọ xong nó phập luôn nhỏ đó luôn phập nhỏ đó ừ, chồng bắt ghen tại khách sạn bắt ghen tại khách sạn mặn vợ chửi luôn chồng yếu sinh lý rồi mà cứu đó lên cứu đó lên quyền thoại luôn đó em rồi xong rồi ví dụ gì nữa cái vụ thằng khứa nào đi đi ờ, nó, nó, nó, nó bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp cái gì của con bồ gamer xong quay lại bốn mình ai nó đập cho thằng phát ngoài hà nội nữa rồi xong rồi cái vụ um, uh, vụ 18 triệu một tờ lưa luôn quá trời đó, nên nó quay được vấn đề cái thẻ tín dụng á, là một cái gì đó nó lẫn dao hai lưỡi các bạn chơi thẻ tín dụng thì các bạn phải biết cách mà các bạn là gamer á các bạn là streamer á thì các bạn á là cái đối tượng á để Di Nguyễn chia sẻ kiến thức cho cho những bạn streamer trong ngành trong nghề khi mà mình chơi sao cho nó hợp lý mượn tiền tầm bậy tầm bạ là chết tụi em mượn tiền tầm bậy tầm bạ là chết khi mà nó cho em mượn á thì nó nói nhẹ nhàng nó nói ngọt ngào nó dụ dỗ này nọ các kiểu mà khi mà nó đòi em là mã nó chém xuống đó đó là cái nhất còn ngược lại cái thằng kia cũng vậy khi nó mượn tiền em á thì nó nó nó nó quỳ nó lại mày mượn tiền mà khi mà đòi nó mày quỳ ngược lại chưa trả nữa <laughs> bởi đồng tiền bây giờ chơi lịch sự văn minh đừng đụng chạm tới tiền của nó thiệt nên nhiều thằng ở trên like anh nó hỏi ba gai lắm em mà giàu như mà láo nó ờ, có giàu nhiêu cũng cho mày mượn tiền nó thẳng luôn nên cái đồng tiền là cái nhạy cảm cái sỏi phương đông của mình đó thì nó còn vậy đó chứ nó chưa có văn minh bằng soi phương tây phương tây đụng tới tiền là là cấm em thậm chí con vợ làm nhiêu tiền thằng chồng cũng biết đâu tiền anh ấy xài con oh, really? thí dụ như giờ giao đẻ đứa con hai đứa bay sọt chung đó đẻ đứa con thì giờ support kêu là trai trai support đúng không giờ đứa con đó thằng chồng tháng ngàn vợ ngàn rưỡi hay chồng ngàn rưỡi vợ năm trăm gì đó thì cam kết ngay từ đầu và tiền cứ thế mà xài vậy thôi không có không không không có chuyện mà mà mà mà mà tiền bạc mà nó loạn xạ nó mượn tùm lum tùm la rồi bây giờ mình á vay mượn nó phải đúng ví dụ như tụi em làm ăn đó, mà tụi em vay mượn tụi em đầu tư tái tái tạo cho sản xuất thì đó là hợp lý còn mà cái màn mượn tiền mà ăn xài là chết ở dưới quê đó mượn tiền ăn xài mẹ giật giật hụi giật hàng đổ dưới cái đống có tự nhiên cái nhà đó đang bình thường bể nợ ra mấy trăm triệu không mấy em không có tiền khỉ gì trên tiền ăn với tiền quýnh bài thôi à ở dưới quê đa phần nó là như vậy đó mà nó thiệt con gái có những đứa nó mất nết chịu không nổi luôn á con đàn ông con trai nó quậy nó mất, mất tiền đã chớ đàn bà con gái quậy còn ác hơn đàn ông nữa trời đất ơi nó quậy nó quýnh bài nó quýnh đề mượn tiền làm đẹp xí xà xí xọn này nọ kia xong rồi đổ nợ toàn là mấy trăm triệu không rồi mấy em nên thôi nói chung là xã hội nó có nhiều điều cay đắng và phức tạp vấn đề thẻ tín dụng đó là một cái bài học cho tất cả các bạn kinh doanh luôn các bạn kinh doanh thì góc nhìn của bạn làm sao góc nhìn các bạn không được kinh doanh cái kiểu bố láo và manh muốn như vậy bạn làm vậy nó mất mặt ghi luôn nó thật đó đồng tiền ghi mơ mà nâng tạ lên được thì đồng tiền kiếm nó phải nó phải sang chứ không phải đồng không phải là cái thằng gamer là cái thằng mẹ tối ngày đi rò rỏ khách hàng ủa em chị ơi khỏe không tới fpm đi thôi gamer á ta kiếm tiền bằng tài năng bằng bản lĩnh chứ không phải bằng cái miệng và cái sự điểu cán đúng không mà lỡ mà có điểu cán rồi đó mà bị người ta phát hiện hay là không có gọi là cơm không lành cơm ngọt á thì dùng đô la thần trưởng để trám cái sự điểu cán của mình lại bằng cách trả 10 triệu cho nhỏ đó đi ba để cứu lại danh dự cho mình